chào anh em cái video ngày hôm nay tôi lại à, tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái à, bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu này thì nó chuyên dành cho những anh em nào làm tay cái à, anh em đi lắc ở những cái đấu trường lớn hay là bất kỳ ở những cái đấu trường nào thì anh em sử dụng cái bộ hột này anh em lắc được hết nhé thì có nhiều anh em gọi điện đến cho tôi hỏi là cái bộ hột này là có không tang à nó có tang hay là không đấy mà à, mà cái bộ hột này nó có thể là đi theo ý muốn được 7 đến 80 phần trăm đấy thì à, cũng à, xin nói luôn với anh em ở trên video để cho anh em đỡ phải thắc mắc này. bộ hột này là do chính tay tôi làm đấy, cho chính tay tôi làm và cái cách lắc của nó đi theo ý muốn của anh em ấy thì à, bên tôi đã nghiên cứu và tìm ra được cái cách lắp của nó và cái à, cách lắc này nó đi kèm với cái bộ hột tài xỉu nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi anh em nhé đó thì là khi mà anh em đi lắc tài xỉu anh em cũng đã biết rồi đấy đi lắc tài xỉu mà anh em cần những cái bộ hột như nào thứ nhất là nó phải đi đều thứ hai nó phải không tang thứ ba là cái bộ hột đấy nó phải nó phải uh, đi theo được ý muốn của anh em đấy đi theo ý muốn của anh em thì uh, anh em mới sử dụng cái bộ hột đấy anh em đi lắc tài xỉu nhá còn uh, anh em nào mới lắc thì là anh em có thể lắc những cái bộ hột tài xỉu đi đều là được rồi đấy còn anh em nào mà đánh đấu trường lớn thì là anh em cứ ờ, xem cái video này và nó sẽ giúp được ích cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu đấy đấy thì uh, không nói nhiều giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là về tăng tích của bộ hột đấy và giới thiệu cho anh em cái cách chơi cái ờ, cách chơi hột tài xỉu 2020 này và cái ờ, và cái cách ờ, và cái cách lắp của bộ hột tài xỉu 2020 này nó mang lại hiệu quả cho anh em và nó có tỷ lệ giữ được tài giữ được xỉu nó được 7 80 phần trăm cho anh em nhé Đấy thì cái cách lắp giữ tài giữ xỉu thì là anh em một là anh em đến mua hàng thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em hai là anh em mua hàng gửi đơn hàng về cho anh em thì anh em có thể là gọi điện video trực tiếp cho tôi hoặc là anh em có thể uh, hoặc là tôi có thể gửi cho anh em một cái video hướng dẫn cho anh em cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột này nhá đấy thì uh, giờ tôi sẽ vào tôi test cho anh em Đấy, thứ nhất là anh em đến sân chơi là anh em thử cái đầu tiên đó chính là nước muối không bao giờ thiếu nhé đây chính là đồng một tài xỉu 2020 anh em nhé nước muối nổi ok đúng không anh em bây giờ, đấy những muối ok đúng không anh em anh em nào mà theo dõi cái kênh của tôi hay là theo dõi những cái video mà giới thiệu cho anh em về những cái bộ hột tài xỉu thì anh em cũng đã biết phần nào về cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi nhá Đấy, cái bộ hột 2020 này thì à, thứ nhất là nó đi đều cho anh em thứ hai nữa là anh em có thể rút tài rút xỉu nó đi theo ý muốn của anh em cũng bảy tám mươi phần trăm nhé. đấy thì ờ, cái cách lắc của nó như nào thì là anh em cứ đến cơ sở anh em mua hàng thì anh em sẽ được cái cách lắc này đó. thế đây bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái thứ hai đó chính là cái nam châm nhé. bao cho anh em cả trẻ hột luôn nhé cái ờ, cuối cùng để anh em ờ, test cái bộ hột này nó có tang hay không đó chính là anh em ờ, dọi đèn Đấy, dọi đèn và trong suốt thì là bộ hột của anh em ok đây anh em nhé tôi sẽ test cho anh em dọi luôn cho anh em cả ba hột này. Đấy, ui chói quá đây soi từng hột cho anh em không chói quá đó hai hột này trên ok đúng không đấy thì vừa rồi tôi đã thử cho anh em cái à, tăng tích của cái bộ hột tài xỉu đấy, bộ hột tài xỉu 2020 thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cách cách lắc giữ tài giữ xỉu thì uh, đang ở chén xỉu luôn anh em thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này 7 đến 8 phần trăm chén này nó sẽ về xỉu cho anh em nhé mở cho anh em này đó lại một năm nay tiếp tục giữ xỉu cho anh em nhé vẫn là 7 đến 8 phần trăm nó anh em có thể giữ được tài giữ xỉu đấy nó đi theo hình của anh em đấy đi theo anh em thì anh em cần phải sử dụng cái bộ hột và cái cách lắc của tôi nhé thì anh em nào mà ờ, muốn ờ, sở hữu hay là anh em nào muốn được ờ, tìm hiểu đúng bộ hột này thì là anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé mở cho anh em này cái này trăm nó sẽ tiếp mở 113 đúng không anh em tiếp tục giữ xỉu cho anh em này 126 tiếp tục vẫn là giữ xỉu cho anh em bão hai nhá, đấy chỉ có mấy chén thôi mà nó đã lên bão rồi rất là ok bộ này vẫn là giữ xỉu cho anh em nhé 126 7 80 phần trăm nó xỉu mở cho anh em này đấy là 126 như hột không đi vậy tiếp tục 125 cái này nó lên tài thì cái trái này lên tài thì là anh em sẽ giữ tài luôn nhá bảy tám phần trăm nó là tài mở tài cho anh em này Đấy, khu tài ba năm sáu tiếp tục giữ tài bốn bốn ba trái này bảy tám mươi phần trăm tài mở 5 66 tiếp tục 345 tiếp tục vẫn giữ là giữ tài cho anh em đấy cái này xuống xỉu đấy đấy là cái cách lắc giữ tài xuống xỉu của cái bộ tài xỉu 2020 này và cái cách lắc thứ hai khi mà anh em chưa cần đến cái lắc của tôi đấy, mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì là anh em cứ lắc bình thường thôi là nó sẽ cho cho anh em những cái chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu bộ hột đi đều một bốn sáu nó vừa đủ điểm tài xuống xỉu này ba ba bốn này lên tài này bỏ này năm năm hai tài cái này xỉu đấy nó đứng ở một chén tài thì chén sau chắc chắn là nó sẽ về xỉu cái này 90 phần trăm thì xỉu mở cho anh em này đấy 223 đấy thì video này tôi ờ, hướng dẫn cho anh em cái cách lắp tài xỉu bịp giới thiệu cho anh em về cái bộ hồn tài xỉu 2020 nó hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi và cái cách lắp giữ tài giữ xỉu mới nhất hiện nay mới nhất 2020 này cho anh em nhé đấy thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nào mà muốn sở hữu cái cách lắc và bộ hột này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại hoặc là anh em app Zalo qua hai số điện thoại trên và tư vấn về những cái đồ chơi hay là về những cái đồ cờ bạc việt mới nhất hiện nay nhé chào anh em